of sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give, give, me, don't pay no yeah. trailer for sailoring. Trailer for sailoring. Ain't got no. chào các bạn em trở lại với vlog của Trung Thì bữa giờ là Trung khá là bận với lại uh, việc học ở trên trường Nên thành ra là chưa có quay video được Và cũng khá là lâu rồi Trung mới lại voice over uh, nói về cái chuyện tập luyện của Trung Thì bữa nay là uh, Trung sẽ quay cái phase 2 của cái giáo án Shredded với Jeremy Và hôm nay là ngày ngực thì bắt đầu luôn ngày đầu tiên à, bài đầu tiên là chúng ta sẽ bắt đầu với lại bài Smith Machine Press là chúng ta sẽ đẩy ngược trên với lại cái máy Smith ha thì chung à, khá là thích và cũng như là giáo án cũng có là đẩy ngược trên với lại cái cái bài Smith này ha thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái phần ngược trên của chúng ta tốt hơn thì theo như chung theo dõi các youtuber trên à, Facebook những người ở bên bên Mỹ cũng vậy họ đa phần hoạt tập ngược trên với Smith Machine cũng khá là nhiều thì à, bài này sẽ có hai set tất cả thì mới đầu là chúng ta sẽ warm up với à, bài này sẽ có uh, 6 set tất cả chung nhầm là hai set đầu tiên là sẽ là hai set warm up với lại 15 rep thì mấy bạn warm up set đầu tiên 15 rep set sau cũng 15 rep ha Ok thì mỗi bạn chung đã là 20 kg rồi ok đây là set 3 thì bài này là có lưu ý một chút ha là mấy bạn khi mấy bạn đẩy là mấy bạn sẽ đẩy uh, partial rep trước là 5 cái partial rep sau đó là chúng ta sẽ đi full rep 10 cái và số rep của mỗi uh, mỗi số rep của cái full rep á, qua mỗi set thì đều giảm xuống nhưng cái partial rep chúng ta vẫn giữ 5 rep ha thì tiếp theo là tiếp theo là set thứ tư này các bạn thấy cái năm partial rep vẫn giữ ha và chúng ta chỉ đẩy 1 phần hai rom thôi nhưng mà full rep chúng ta đẩy uh, hạ hạ xuống là còn 8 rep thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ tăng tạo lên thì cái này là chung đang đẩy thì có bạn bị che thành ra là clip bị hư với lại là nó bị đổi camera thành ra là nó không đủ rep ha rồi qua luôn set 5 cũng tương tự luôn là năm partial rep trước sau đó là chúng ta sẽ đi uh, ờ, 5 full rep ok thì set này là với set sau là cái số tạ nó à, cái số rep nó bằng nhau nhưng mà chúng vẫn sẽ tăng tạ ha ờ, năm 5 vào số rep số là sẽ đi uh, full rep khá là chua thì mấy bạn nên chọn một mức tạ gọi là cũng thử thách bản thân nhưng mà đừng có quá nhẹ quá ha rồi đây là set thứ sáu là set cuối là chung đi 5 cái partial rep chúng ta đi nửa rom và sau đó là chúng ta sẽ đi 5 cái uh, full rom ha thì hình như là cái này chung đi thiếu mất một rep hay sao á do nó khá là nặng cũng ờ, rất là thích challenge bản thân nên là uh, bỏ mỗi bên hai hai bánh 20 và sau đó là sẽ đi qua bài thứ hai đó là bài dumbbell claw grips thì ở phase 1 nếu như bạn đã tập rồi đó, thì cái phương thức cũng sẽ giống tương tự như vậy thì mấy bạn uh, xuống lên 1 phần 2 xuống lại và lên thẳng lên thì sẽ tính là một set à, sẽ tính là một rep và ở bài đầu tiên ở ở ở cái bài ở cái rep đầu tiên này là chúng ta sẽ đi 15 rep ha set đầu tiên là 15 rep cho cái warm up của chúng ta lên thì hồi ở phase 1 á là cái bài này là bài đẩy đợt ngực ngang à, là bài đẩy ngực trên bình thường tay ngang nhưng mà qua cái phase 2 này họ đổi thành là à, low grip là chúng ta sẽ ép hai cục tạ vô như vậy ha và uh, rất là thâm luôn và nó rất là ăn vào cái phần uh, ngực trên phía trong của chúng ta cũng không hẳn là phía trong đâu mà nó ăn cả một cái ngực trên luôn thì chúng tập xong chúng thấy rất là thâm cái ngực trên mà hay một cái là tập ngực trên không nhưng mà nó vẫn sẽ ăn vào cả ngực ngang nữa và nếu như mấy bạn tập ngực ngang không thì nó sẽ không thể nào ăn vào ngực trên nhưng mà hay ở chỗ là chúng ta tập ngực ngang ở à, tập ngực trên nó lại ăn vào cả được ngực ngang cho nên là cái giáo án này chung thấy hầu như là họ đều cho chơi incline là chơi ngực trên hết ok ờ, thì set thứ hai là cũng là 15 rep thì ở bài này là sẽ có 5 set tất cả ha các bạn lưu ý giúp chung là mấy bạn cái cách tập của cái bài này đó là chúng ta sẽ ép hai cục tạ dumbbell lại với nhau và xuống à, lên 1 phần 2 không xuống lại và đẩy lên thẳng đó là một rep ha như vậy là một rep ha và chúng ta thực hiện là 15 rep ha thì set thứ ba này là chúng ta sẽ hạ xuống còn 12 rep và mỗi set là chúng sẽ tăng à, tạ từ từ thì ở cái bài này là chúng ta sẽ nghỉ 60 giây mấy bạn cứ yên tâm là chung sẽ để ở dưới cái phần miêu tả ở dưới toàn bộ uh, cái số set cũng như là số rep thời gian nghỉ ở dưới dưới ha nhưng mà chung vẫn muốn mấy bạn xem video để mấy bạn có thể có được một cái ý tưởng cái là cái bài nó tập như thế nào à, ha thì tại vì chung có cái đường link à, nó đi thẳng tới cái video hướng dẫn của Jeremy thành ra là à, chung biết cái bài bài tập như thế nào nên chung muốn chia sẻ lại với mấy bạn ok sau đó là sẽ là let's set thứ tư 10 rep thì mấy bạn nhớ lên tạ ha à, ở cái này á, mấy bạn sẽ có một cái góc nhìn khác là à, thấy là nó sẽ tác động vào ngực trên rất là nhiều và nó cũng uh, do cái grip của chúng ta để như vậy thì nó cũng sẽ có ờ, phần ăn vào tay sau nên mấy bạn đừng lo quá ha nhưng mà nhớ là cảm nhận vào ngực trên phía trong cũng như là toàn bộ ngực trên luôn ha chúng thấy nó rất là pump cho cái ngực trên luôn tại vì bài đầu tiên là mấy bạn đã chơi Smith rồi à, nhưng mà cái khúc này ha lưu ý là mấy bạn được quyền tại vì bài này rất rất là mỏi luôn cực kỳ mỏi nếu như mấy bạn đã tập phase một rồi mấy bạn hiểu thì mấy bạn được quyền nghỉ 5 đến 10 giây ha trung uh, ờ, cho phép bản thân ví dụ như là đang đẩy gần uh, thiếu rep rồi mấy bạn có quyền ngồi nghỉ 5 đến 10 giây 5 giây thôi sau đó chúng ta sẽ lên đẩy tiếp cho đủ rep ha chứ đừng bỏ nguyên cái set đó nha nhớ là đừng bỏ cái set đó ok đây là bài set cuối set thứ sáu là nó sẽ đặc biệt một chút là chúng ta sẽ lấy cục tạ tương đối nặng và chúng ta đi uh, partial rep gần như là hết luôn là gần như là 8 cái và sau đó chúng ta sẽ đi một cái là full rep ha Ok, tiếp theo sẽ là bài Cable Fly Ladder là nó sẽ ladder là cái cái cái thang đó mấy bạn. Thì chúng ta sẽ tập cái bài này đi như là kiểu chúng ta đang leo thang như vậy. Thì uh, à, 5 rep đi lên, 5 rep đi xuống và chúng ta thực hiện như vậy hai lần ha. À, nếu như mấy bạn đã tập cái bài này ở phase 1 thì mấy bạn cũng biết cái bài này đã đi như thế nào thì như mấy bạn nào chưa biết thì mấy bạn có thể tập phase 1 trước sau đó mới qua coi phase 2 và chúng ta sẽ tập tiếp phase 2 ha để là đó là cái phase một đó là nó từ uh, tuần, thứ nhất đến tuần thứ thứ tư còn phase 2 là các chung đang quay đó là tuần thứ năm đến tuần thứ 8 ha thì uh, bài đó xong chúng ta sẽ kết hợp với lại bài superset là push up cho 15 cái ha nhớ là kết hợp, kết hợp với lại bài hít đất uh, à, 15 cái nữa thì để nói lại cái bài uh, cable fly ladder này á thì uh, mấy bạn đi uh, từ trên ép từ trên ép xuống dưới là 5 rep thì chúng ta sẽ đi nó sẽ tác động vào gần như là hầu hết các góc cạnh của cái ngực của chúng ta sau đó từ dưới nó sẽ đi ngược lên lại ha thì như vậy là tính là một lần và chúng ta sẽ làm thêm một lần nữa như một lần nữa như vậy thì chúng ta sẽ bài này à, cái cái bài này sẽ là thành 20 rep và sau đó chúng ta sẽ kết hợp với lại à, push up là hít đất với 15 rep nữa thì bài này là nó cũng gần như là nó nó nó sẽ nát cái ngực của các bạn ra luôn rồi chúng ta sẽ quay xuống hít đất 15 rep thì ở bài cuối mấy bạn cũng sẽ có một bài hít đất nữa thì cũng super set luôn ok xong tiếp theo là chúng ta sẽ qua bài uh, gì ta bài Smith in Light Press oh chúng ta lại quay lại một bài Smith nữa nhưng mà lần này cách tập chúng ta sẽ khác với lại cái cách mà chúng ta đi lúc đầu ha thì ở set đầu tiên thì giáo án có kêu là chúng ta sẽ à, đẩy 15 rep lại ha để chúng ta lấy lại được cái form của cái inline sau những cái bài fly kia thì chúng ta sẽ bị hơi hơi mất cái phương hướng một chút thì chúng ta sẽ warm up lại là 15 rep là cho set đầu tiên đối với cái bài đầu tiên à, đối với cái bài Smith này thì bài này có 4 set tất cả ha thì uh, set thứ hai set thứ ba và set thứ tư á thì nó sẽ có cách tập là chúng ta đẩy 5 cái partial rep sau đó chúng ta sẽ đẩy 5 cái full rep sau đó chúng ta lại quay lại đẩy 5 cái partial rep và lại 5 cái full rep thì mỗi set này là tính ra là chúng ta sẽ có 20 rep tất cả ha nhưng mà cách đẩy nó sẽ khó hơn thì rất là bài này, tới bài này là mấy bạn gần như là uh, nếu như là mấy bạn tập nghỉ đúng thời gian thì coi như là mấy bạn được mấy bạn tê luôn rồi nếu như là gần như là chung không cảm nhận được luôn á khá khá là căng rất là căng luôn rồi căng đến độ mà bạn không cần gồng được ngực nữa luôn á mấy bạn không thể giàu giật được ngực nữa luôn á là nghĩa là biết là nó căng lắm luôn rồi đó thì set 2, set 3, set 4 là nó sẽ y chang nhau như vậy luôn thì chúng sẽ tăng tạ lên mỗi set ha nhưng mà mấy bạn thấy là trung tăng rất là vừa từ tốn là chúng đi tăng cỡ 5 kg mỗi bên 2 kg rưỡi thôi thậm chí có những set có những ngày mệt trung tăng có 1 kg ký 25 bên nào đó thì mấy bạn thấy là rất là cố gắng để đẩy à thì có lúc nãy chúng có nói là mấy bạn được quyền nghỉ 5 giây ha nếu như mấy bạn đẩy không đủ rep các bạn được quyền cất tạ và nghỉ 5 giây đó là lý do tại sao chúng ta đang dùng cái máy Smith này cất tạ dễ hơn ok set thứ tư cũng tương tự như vậy mấy bạn đẩy năm cái partial rep sau đó là năm cái full rep như chung đang đẩy rồi bạn thấy chung nghĩ là do chung khá là mệt rồi Chung không đẩy được nữa thành ra là Chung sẽ nghỉ giải lao giữa rep rest pause ha à, set pause đó là nó sẽ đẩy tiếp 5 partial rep rất rất là mệt và mỏi luôn nha mấy bạn nếu là mấy bạn đã tập phase 2 rồi thì mấy bạn à, phase 1 rồi mấy bạn sẽ hiểu cái giao án này nó nó nó xé đến cỡ nào ok đó là cái bị fail tiếp theo sẽ là machine cable fly thì cái bài này á, thực ra là không phải là bài gốc của cái giáo án đâu mà là uh, giáo án sẽ là cái bài mà máy, máy ngồi ép ngực á máy backdash fly á thì ok là chúng sẽ chèn cái hình vô để mấy bạn có ý tưởng ha nhưng nếu mấy bạn phòng mấy bạn không có thì mấy bạn có thể uh, sử dụng cái cách tập như chung cũng được để lát nữa chúng sẽ nói tiếp sau đó là mấy bạn sẽ kết hợp cái đó 12 rep với lại hít đất cho đến khi nào fail thì thôi ha hít fail ha hít tới khi nào fail luôn rồi để chung nó lại cái cái cách tập của cái bài này ha chung quay có hai set thôi thì các bạn thấy chung đứng chụm chân lại ha để hạn chế cái việc chúng ta dùng cái phần thân dưới để ép ngực còn không thì nếu bạn có thể quỳ đầu gối xuống và đưa hai cái cái cái dây cáp ngang với ngực chúng ta và chúng ta ép gần như là nó sẽ triệt tiêu được cái phần lực từ cái cái thân của chúng ta nhiều chúng sẽ dùng uh, ngực cảm nhận nhiều hơn và sau đó chúng ta sẽ push up ha còn nếu bạn phòng này mấy bạn có cái uh, máy back deck fly thì mấy bạn sẽ tập cái bài đó ha Ok thì buổi ngực của Chung bữa nay đến đây là kết thúc thì chúc mấy bạn có một cái buổi dạ. ngực thật là pump ha. Peace out.